Xin chào các bạn đã quay trở lại với Lên Đô Thị. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, có một công trình thủy điện đã đi vào lịch sử, đã vào cả những án thơ văn. Ngày mai, chiếc đập lớn nối liền hai khối núi, biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên, sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả, từ công trình thủy điện lớn đầu tiên Từ khi công trình này đi vào hoạt động, Việt Nam như bước sang một trang sử mới. Các bạn đã đoán ra công trình chúng tôi muốn nói đến trong video này là công trình nào chưa ạ? Vâng, có lẽ hầu hết các bạn đã nhận ra, công trình hôm nay chúng tôi muốn đưa các bạn đến chính là Thủy điện Hòa Bình. Nhà máy có thiết kế nửa nằm trong núi, đòi hỏi độ chính xác cao trong kỹ thuật thi công, trở thành một trong các thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á của thế kỷ 20. Từ những năm 1940, người Pháp đã lên kế hoạch khai thác sông Đà sau khi hoàn thành đánh chiếm miền Tây Bắc. Sở Địa chất Đông Dương đặt những mũi khoan thăm dò đầu tiên xuống lòng sông, từ thị xã Hòa Bình lên tận chợ bờ, suối rút. Con sông 170 thác, 130 gành, núi đã sừng sững hai bên bờ, nhưng dưới lòng sông lại có một lớp phù sa dày tới 60 mét. Dưới cùng là hỗn hợp cuội sỏi, tới lớp cát thô rồi cát mịn. Trình độ công nghệ lúc đó chưa đủ khả năng xử lý lớp phù sa này để xây đập thủy điện. Người Pháp mới kết luận, sông Đà bất trị, mùa thu năm 1971, miền Bắc trải qua trận đại hồng thủy 250 năm mới gặp một lần, 400 km đê vỡ, 500.000 hecta lúa mất trắng, nước sông Hồng dâng sấp xỉ mặt cầu Long Biên. Ngành giao thông phải điều một đoàn tàu chở đá học lên chấn giữ mặt cầu để không bị nước lũ cuốn phăng. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng khi đó đưa đoàn đại biểu cấp cao Liên Xô đi thị sát lụt ở Hà Bắc Đứng trên triển đê nhìn ra mênh mông nước, ông mong muốn Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng một công trình để cắt lũ cho đồng bằng sông Hồng. Xây dựng thủy điện, Chủ tịch Hội đồng Xô Viết tối cao Nikolai Borgoni khi ấy trả lời. Cuộc viếng thăm diễn ra vào tháng 8, thì tháng 10, đoàn chuyên gia Liên Xô cùng thiết bị sang Việt Nam chuẩn bị khảo sát. Từ 1971, các chuyên gia địa chất Liên Xô và Việt Nam đã liên tục khoan thăm dò để chọn vị trí xây dựng đập thủy điện. Nơi được chọn phải bố trí được nhà máy, thân đập và tạo ra một hồ chứa dung tích chống được trận lũ lụt năm 1971. Những mũi khoan chọc xuống lòng sông đều gặp lớp cát lẫn phù sa. Cho tới năm 1977, đoàn khảo sát chọn được 6 tuyến từ thị xã Hòa Bình lên suối Rút trên một quãng sông dài 40 km. Tuyến đầu là suối Rút, xuất phát từ chân cao nguyên Mộc Châu Tuyến 2 là suối Hoa từ Thanh Hóa đổ về sông Đà. Tuyến thứ ba là chợ bờ. Tuyến thứ tư là Hiền Lương. Tuyến thứ năm là Hòa Bình trên và cuối cùng là Hòa Bình dưới. So sánh khối lượng xây dựng. Cuối cùng, hai tuyến khả thi được chọn là Hòa Bình trên và Hòa Bình dưới. Tuyến trên cách thị xã Hòa Bình khoảng 6 km, địa hình hẹp, hiểm trở. Khi thi công không bố trí được mặt bằng cho công trường, khó vận chuyển nguyên liệu, tuyến dưới cách thị xã gần 2 km, gần đồi ông Tượng. Nơi này tương đối bằng phẳng, dễ tập kết vật liệu, xây dựng nhà ở lẫn công trình phụ trợ cho công trường. Dòng sông tới đây gặp dãy núi ông Tượng liền uốn khúc, thu hẹp lại còn gần 300 m, thích hợp làm thân đập, vài đập. Viện Thiết kế Thủy công Baku thuộc Cộng hòa Azerbaijan, đơn vị được Liên Xô giao nhiệm vụ lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình trong phương án hòa bình trên bởi tuyến dưới có một dãy núi đá vôi cắt ngang từ lòng hồ xuống hạ lưu, có nhiều hang hốc khó xử lý phức tạp. Còn Viện Thiết kế Thủy công Moscow chọn tuyến hòa bình dưới, Viện trưởng Nikolai Alexandrovich Malisev nói Liên Xô có đủ chuyên gia và trình độ xử lý tuyến đá vôi đó. Ông là kỹ sư trưởng thiết kế đập thủy điện Aswan trên sông Nin, Ai Cập. Đập này có đặc điểm địa chất gần như lòng sông Đại ở Hòa Bình, với lớp phủ sa dày gần 170 mét Việt Nam đồng ý chọn tuyến Hòa Bình dưới. Vậy là công trình do Liên Xô thiết kế và cung cấp thiết bị. Khởi công xây dựng ngày 6 tháng 11 năm 1979. Qua 9 năm thi công, 14 giờ 10 phút ngày 24 tháng 12 năm 1988, tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện Hòa Bình phát điện lên hệ thống, báo hiệu một thời khắc lịch sử của đất nước và ngành điện lực Việt Nam. Đến ngày 4 tháng 4 năm 1994, tổ máy cuối cùng, tổ máy thứ 8 phát điện lên điện lưới, nhà máy chính thức khánh thành ngày 20 tháng 12 năm 1994. Đây có cái bốn bức tranh, thì điêu đây là có cô gái Việt mặc áo dài và cô gái Nga mặc váy. Còn là hai bức tranh bên cạnh là sơn tinh và thủy tinh. Thuyền Hòa Bình nằm cách thủ đô Hà Nội là 75 km về phía Tây và công trình này thì được xây dựng trên dòng sông Đà sông Đà lại là một nhánh lớn được bắt nguồn từ sông Côn Minh phân Nam Trung Quốc chảy qua suốt vùng Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và về đến Hòa Bình với chiều dài của nó là trên 600 km và nhà máy thủy Hòa Bình thì được tiến hành khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979 và khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994 nghĩa là từ khi khảo sát và tới khi xây dựng xong nhà máy là 15 năm trong cái quá trình mà xây dựng công trình này thì có 168 người hy sinh thì trong đấy thì có 11 chuyên gia Liên Xô và 157 là người Việt Nam và cái công trình này thì là có cái độ thi công khó phức tạp bậc nhất so với các thủy điện khác là vì thủy điện Hòa Bình nó nằm sâu ở trong lòng núi ấy. còn thủy điện khác thì nằm nổi ở ngoài nên là dễ thi công hơn còn là về chi phí mà xây dựng mình đưa được 19 triệu mét khối đất đá ra ngoài để xây dựng con đập mà hai ờ, anh em đi qua đã nhìn thấy con đập phía ngoài đấy vâng. và với một lượng đất đá lớn như vậy thì người ta nghĩ rằng có thể làm được một con đường dài từ Hòa Bình vào đến thành phố Hồ Chí Minh với chiều cao 1 mét và rộng 1 mét với cái vị trí và vai trò rất đặc biệt quan trọng nên là công trình Thủy Lợi Bình từng được mệnh danh là công trình thế kỷ một là thủy điện Lai Châu có 3 tổ máy và mỗi một tổ máy có công suất là 400 MW và tiếp theo là thủy điện Sơn La thì có 6 tổ máy và mỗi một tổ máy của họ ấy là 400 MW thủy điện Hòa Bình là có 8 tổ máy và mỗi một tổ máy có công suất là 240 MW và tới đây thì thủy điện Hòa Bình sẽ được mở rộng thêm hai tổ máy nằm ở phía ngoài nữa xây nổi ở ngoài ấy, là nâng tổng số máy lên sẽ là 10 tổ máy và Công trình thủy điện đánh dấu rất nhiều những lần đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng công trình của Việt Nam. Tám tổ máy và các công trình phụ trợ lần đầu thi công ngầm, lắp đặt trong lòng quả đồi 206, chỉ có thân đập là lộ thiên. Đập dâng nước lần đầu tiên được áp dụng phương pháp màn chống thấm, đập đất đá lõi xét, chiều dài 734m, chiều cao 128m, chịu cột nước chênh lệch thượng hạ lưu 102 m. Để xây dựng đập, công nhân phải tiến hành hai lần ngăn sông. Đợt 1 là vào ngày 12 tháng 1 năm 1983 và đợt 2 vào ngày 9 tháng 1 năm 1986. Phần thân của nhà máy nằm ngầm trong lòng đất để chống động đất và thấm nứt các chuyên gia Liên Xô đã áp dụng kinh nghiệm xây dựng đập thủy điện Asan trên sông Nin, Ai Cập bằng cách sử dụng kỹ thuật khoan phun xi măng và khoan phủt. Các loại vữa sét được phun vào nền cát, cuội sỏi, nằm trong lòng sông. Tiếp đó, khoan vào nền đá và phun xi măng vào toàn bộ các lỗ khoan trong đá để tạo kết dính. Phương pháp này được tính toán vì vùng Tây Bắc có những cơn địa chấn lên đến cấp 8. Sự chênh lệch lưu lượng nước giữa mùa khô và mùa lũ lớn. Năm 1971, ghi nhận lưu lượng mùa khô là 600 m khối trên giây, còn mùa lũ lên đến 14.800 m khối trên giây. Đập xả tràn có 12 cửa xả đáy và 6 cửa xả mặt với năng lực xả tối đa 35.400 m khối trên giây. Hồ chứa nước có dung tích 9,8 tỷ m khối nước. Tại cửa xả lũ được xây những trụ bê tông hình kim tự tháp để giảm vận tốc của nước khi xả, Lực lượng tham gia thi công công trình gồm 30.000 cán bộ công nhân, 5.000 chiến sĩ, 750 chuyên gia Liên Xô, 1.000 cán bộ ban quản lý công trình. Hầm thân đập dẫn vào bên trong nhà máy được lát đá. Nếu đi từ cổng chính vào có chiều dài khoảng hơn 300 mét, nơi đây có nhiều phòng chức năng nằm sâu trong lòng đất Nhà máy đặt ngầm trong lòng một quả đồi là nơi lắp đặt toàn bộ thiết bị chính, gồm 8 tổ máy phát điện, máy biến áp cường lực cùng các công trình phụ trợ. 8 tổ máy tổng công suất 1920 MW, mỗi tổ có công suất 240 MW. Trong 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình đã sản xuất khoảng 230 tỷ kWh, Thời kỳ đầu vận hành, điện sản xuất từ nhà máy chiếm khoảng 40% toàn hệ thống. Tại công trường Thủy điện Hòa Bình đã đào tạo cho đất nước một đội ngũ quản lý, thiết kế, kỹ sư xây dựng đến những công nhân lành nghề. Hàng vạn thanh niên mới học xong phổ thông, được ném vào cái lò đào tạo ấy để trở thành công nhân đào hầm, khoan lộ thiên, khoan hầm. Lớp kỹ sư mới ra trường có nơi để thực hành, biết xử lý màn chống thấm, Đội ngũ ấy sau này tiếp tục xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam, thủy điện Sơn La, hầm đèo Hải Vân. Công trình thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động đã thực sự đem lại một diện mạo mới cho Việt Nam. Đó là niềm tự hào của cả một thế hệ. Biết bao con người đã nằm xuống nơi đây để cho chúng ta có ánh điện ngày hôm nay. Video của đô Thị xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.